Trong bài 16, chúng ta sẽ học về chủ đề Places in the City. Ở phần từ vựng, các con sẽ được tìm hiểu những từ vựng sau. Squid Medicine Pharmacy Bakery Swimming pool Bookshop Sweet shop supermarket, cinema. Trong phần mẫu câu, chúng ta sẽ học Let's go to the cinema. Great idea. Sorry, I'm busy. Why do you want to go to the zoo? I want to see the animals. Bây giờ, các con hãy cùng cô chuyển sang phần từ vựng với chủ đề địa điểm trong thành phố nhé.